Hôm nay mình à, có thêm một thành viên mới à, quý cô chú anh chị em nên à, chúc mừng cho mình nha. À, mình cộng tác thêm một thành viên mới nữ nữa. À, quý cô chú anh chị em theo dõi hôm nay mình chia sẻ bài thuốc gì nha. Mời tất cả cô chú anh chị em cùng theo dõi và xem video bài thuốc rất là tuyệt vời. Một bài thuốc rất hay, chị gói loạn tiền đình và thiếu máu não quý cô chú anh chị em mình cùng đón xem nha. đầu video mình cũng xin ờ, chào toàn thể tất cả quý cô chú anh chị em mình nha ờ, chúc ờ, quý cô chú anh chị em mình một ngày mới tràn đầy sức khỏe và vui tươi trong cuộc sống hôm nay mình lại chia sẻ cho quý cô chú anh chị em mình một bài thuốc trị về thiếu máu não và gối loạn tiền đình đó bài thuốc này rất là tuyệt vời mấy cô chú anh chị em mình và mình cũng xin thông báo với những anh chị em đã yêu mến kênh của mình đó, có những cái, cái, cái là yêu cầu là xin những cái bài thuốc ở trong cái cái cuốn sách của mà thời ngày xưa ông vua Minh Mạng ông dùng ở mấy chị em đó thì mình cũng đã có nói qua một cái ờ, kênh ờ, chị về ờ, làm đẹp về da mặt cái kênh đã đăng rồi nha anh chị em có comment ở dưới rồi mình cũng xin tất cả anh chị em nào có cần thì comment ở dưới phần bình luận và để lại cái số zalo để mình tranh thủ thời gian mình gửi từ từ cho mỗi một lúc mà một cái, cái cái, cái cuốn sách này mà 150 bài thì mình gửi một lúc không có được không có thể nào mà gửi được một lúc 150 bài à, anh chị em cần bài nào mình chụp hình trên Zalo mình sẽ gửi cho ờ, tặng cho quý cô chú anh chị em nhưng mà đặc biệt trong 150 bài trong đây nó có trong đây mình mới gửi, gửi được còn không nữa là mình gửi thuốc nam nếu về thuốc nam thì mình, mình đang cập nhật một cuốn sách rất là nhiều bài thuốc nam đây mấy cô chú anh chị em còn ờ, những uh, quý cô chú anh chị em nào ờ, đã có xem ờ, kênh youtube của mình nhớ ủng hộ mình like cái nha à, chia sẻ nhớ nhấn chuông hai lần à, nhấn chuông hai lần nó mới có tác dụng để thông báo những bài thuốc sau nghe quý cô chú anh chị em thì hôm nay mình cũng uh, cảm ơn nha cảm ơn bạn tắm chuối mình cũng đã bắt cảm ơn rồi nhưng mà video nào mình cũng cảm ơn bạn rất là nhiều bạn tặng cuốn sách hết sức là quý báu cho mình mình xin thân thành cảm ơn tấm chúa nhiều và để không ờ, nói dài dòng để mất thời gian thì hôm nay mình xin ờ, chia sẻ một bài thuốc ờ, mình đã vừa điêu trên gói lộn tiền đình nó thiếu máu não thì hôm nay mình chia sẻ là mình bằng hai cách hai cách trị với cô chú anh chị em trong ứng à, ngoại hộp là ở ngoài mình đắp nó ở trong mình có mình mình ăn đó làm những cái thức ăn mình ăn để mình trị ở trong ra còn ở ngoài mình trị vô đó cái thứ nhất thì mình đắp mà để cho nó nó nâng được cái lên nó nâng cái máu não của mình lên cơ thể mình lên máu não đó còn cái thứ hai nữa là mình ăn nhưng mà cái cái cái bài thuốc ăn hôm nay tới ba cũng bài thuốc đó là bài thuốc đầu tiên anh chị em mình nhớ kết hợp với ờ, ba cũng bài thuốc sau mà bài thuốc đầu tiên thì kết hợp tùy cho bài nha để hồi mình nêu rõ cho quý cô chú anh chị em mình theo ờ, dõi cho kỹ video nha đó, cách thứ nhất anh chị em mình lấy cái ngày cũ đây đây hôm nay mình có một thành viên hết sức là tuyệt vời mấy cô chú anh chị em nó đang làm cho mình đó anh chị em xem đó ngày cũ đó mình lấy cái cây ngày cũ đó một bên một gỗ một gỗ thì ờ, cái đó để một hồi mình chia sẻ cho cách anh chị em chiên ăn nhanh còn một bên thì ờ, nó có đó nguyên cây nguyên cọng nguyên lá luôn đó mình cắt nhỏ ra mình cắt nhỏ ra quý cô chú anh chị cắt nhuyễn thiệt mà nhuyễn mình bỏ vô một cái chảo mình ờ, hâm cho nó nóng thôi chứ không phải là chiên xào nghe quý cô chú anh chị em đỡ mình bỏ vô cái chảo mình hâm cho mình nóng cho nó lửa nhỏ thiệt nhỏ mình xào qua xào lại cho nó nóng thiệt nóng là quý anh chị em mình thấy không cái số lượng thì không có cần thiết nha bởi vì anh chị em mình khoảng một nắm bự là được rồi cắt nguyên lá nguyên cây nguyên cành luôn ờ, không có cần thiết tới rễ nghe mấy cô chú anh chị em lá nào già thì mình ngắt mình dục mình lấy lá còn xanh thôi đó anh chị em bỏ lên cái khăn đây anh chị em thấy không đó bỏ lên cái khăn nó bỏ lên cái khăn thì anh em quấn theo cổ thì bồn anh chị em mình quấn vô trong cái cổ thì ở sau lưng cái số ốp cổ của mình đó, anh chị em nhớ theo dõi cho kỹ nó xích ở dưới một cái cái, cái mình cung xuống có một cái sụn xương nhô lên này đó nó nằm xích ở dưới là có cái nguyệt đại trì anh chị em đắp vô đó, đó là nó ấm ấm ấm ấm cái, cái bị mình sang hâm nấm đó anh em đắp vô đó cái nguyệt đại hâm nấm cái nguyệt đại trì là nó sẽ nâng nó nâng nâng máu lên não đó bởi vì cái chứng bệnh này à, mà anh chị em để lâu rất là nguy hiểm đó. thiếu máu não nó có thể anh chị em mình ngồi lâu đứng gì nó chóng mặt đó, chóng mặt nó rất là khó chịu luôn có thể té xỉu cũng chừng quý cô chú anh chị em chú à, chú anh chị em à, nắm bắt cái bài thuốc này nhớ tìm hiểu cho rõ ràng rồi đó một cái bài thuốc đắp đó anh chị em sẽ kết hợp với với cái bài thuốc ba bài thuốc sau và cái thứ nhất là hơi nhẹ mà dễ trị thì hơi nhẹ nha bài à, từ kết hợp với bài thứ nhất là mình để mình uống nè đó, anh chị em lấy một nấm nhỏ đó, à, một nấm nhỏ lá ngải cứu anh chị em nhìn nấm đây ngải cứu ngày hôm nay thành viên mình mới dễ thương quý cô chú anh chị em à, hôm nay có thành thêm một thành viên nữa anh chị em nhớ chúc mừng mình nha à, lấy một nấm ngải cứu mình rửa qua nước muối cho nó sạch thiệt là sạch anh chị em để cho gáo để cho gáo mình xây xương tố không thôi mình bỏ vô cái cối mình giả cho nó nhuyễn rồi giả nhuyễn thiệt là nhuyễn luôn không thôi là anh chị em lấy đọt non thiệt là non với lá non mình bỏ vô cối xương tố mình xây cho nó nhuyễn thiệt nhuyễn mình khỏi dắt không được nếu mà mình không có cối xương tố thì anh chị em mình à, giả ra thì dắt bỏ cái xác bỏ cái bả nha còn bỏ cối xương tố xây nhuyễn uống luôn xác luôn đó anh chị em bỏ vô một chút muối hai muỗng mật ong mật ong gừng ngày càng tốt nghe không có mật ong gừng thì mình dùng tạm mật ong kia cũng vẫn có kết quả nhưng mà không bằng mật ong gừng không bằng mật ong gừng nghe quý cô chú anh chị em đó là bài thuốc đầu tiên anh chị em mình quán cổ đó mình kết hợp bài thuốc này hoặc là anh chị em mình kết hợp thêm một cái bài thuốc ừ, thứ hai nữa đó là anh chị em mình à, lấy hai đi mua 20 gram núm mèo à, núm mèo là mọc nhĩ nhĩ thôi nghe quý cô chú anh chị em mua như mua không biết mỗi lần mình làm là 20 gram đó bình cân 20 gram khô nướng mèo khô á, mọc nhĩ đó nướng mèo tôi kêu bằng mọc nhĩ nướng mèo thường anh chị em mình ờ, nấu những món ăn ờ, tiềm rồi đó quý cô chú anh chị em đó quý nói gì là quý cô chú anh chị em biết 20 gram đó anh chị em ngâm cho nó mềm đó cắt thành sợi đó, cắt ra sợi sợi luôn đó anh chị em mình ờ, anh chị em mình chiên đó, nấu nấu rồi khỏi cần chiên anh chị em mình nấu nha nấu cho nó ờ, mềm mềm với anh chị em mình kết hợp với ờ, một bộ ốc lợn ốc heo không quý cô chú anh chị em đó mình bỏ vô với mình mình mình chiên chung với với mình nấu chung với 20 ờ, gram nấm mèo đó mình bỏ nước xếp xếp xếp đó. mình nấu cho nó mềm nấm mèo chín nấm mèo và anh chị em ăn ăn mà anh chị em nhớ ăn chia đều ra mỗi một ngày anh chị em mình ăn hai, hai lần nha đó 20 gram nấm mèo với gốc lợn mình ăn như vậy á để biết chi không đó. những người mà thiếu máu nó thiếu máu lên não mà trong cơ thể ở cơ thể ở dưới nó không đủ máu cấp lên nó thì anh chị em có quấn nó cũng không có tác dụng nó có quấn bài thuốc đầu tiên nó không tác dụng thành ra mình ăn cái này á, mình vừa kết hợp đó mình đang cho mình nâng cái máu máu huyết của mình lên nó mới đủ cái, cái, cái lượng máu cung cấp lên não đó là để chứng bệnh ờ, thiếu máu não rồi à, thêm một cái cách nữa đó là anh chị em mình lấy cho mình à, mấy chị em thấy trên cái gỗ không ở trong cái gỗ có à, hai cái hộp gà đó, đó. thì anh chị em mình lấy hai cái hộp gà và khoảng năm sáu đọt cái, cái, cái luôn cả lá năm sáu đọt cả lá non của của cây ngải cú anh chị em mình rửa cho sạch đó, cắt nhuyễn ra nó đơn giản thôi rửa sạch cất nhuyễn ra mình bỏ vô chảo mình chiên chiên lửa nhỏ nhỏ thôi mình chiên trứng vậy đó mỗi một ngày mình ăn hai lần mỗi lần là hai trứng đã sáng chiều đó mà nhưng mà cái bài thuốc hồi nãy đâm dắt uống với mật ong anh chị em nhớ cho kỹ nha là mình uống buổi trưa hoặc là buổi chiều đó anh chị em không không được quyền uống cái cái, cái buổi sáng uống buổi sáng nó không có tác dụng đó thành ra những bài thuốc mà mình gặp giật được mình sẽ chia sẻ với tất cả quý cô chú anh chị em nó quan trọng lúc nào mình nói quan trọng lúc đó cái thời điểm này mình không được nên uống buổi sáng mà uống buổi trưa hoặc là buổi chiều đó, bài thuốc thứ nhất kết hợp với bài thuốc thứ hai hoặc là bài thuốc thứ nhất kết hợp với bài thuốc thứ ba là mình mới vừa chia sẻ với tất cả quý cô chú anh chị em mình góc ờ, lợn ha còn ờ, một thêm một cái cái ờ, cách này nữa quý cô chú anh chị em mình theo dõi cho kỹ nha lâu rất là nguy hiểm để lâu nó có thể nó gây ảnh hưởng tới teo não à, mà sức khỏe của mình à, không biết à, nó sẽ ra sao quý cô chú anh chị em cách này là mình đều Ờ, hỗ trợ điều trị bên ờ, thiếu máu não nặng đó, thì hồi nãy giờ mình hai cái cách đó với cái cách đầu tiên mà cái cách đầu tiên kết hợp với những cách sau rất được rất mới ok nghe quý cô chú anh chị em đó là cách sau nặng là mình chia ra anh chị em mình lấy cho mình ờ, đi mua cho mình 50g đậu đen xanh lòng đó, nếu mà đậu đen bình thường cũng được nhưng mà đậu đen xanh lòng rất là tốt nó sẽ hiệu quả cao hơn đó 50 gram đậu đen sinh lòng anh chị em mình ngâm trước khoảng một ngày đó, ngâm trước khoảng một ngày nó cho cái đậu đen nó mềm mình nấu cho nó màu mềm muối cô chú anh chị em đó anh chị em mình ờ, rửa thêm một đống nhỏ đó cái đọt ngai cú và cái lá cái đọt non là cái lá anh chị em sắc mỏng ra đó anh chị em ờ, nấu chung với hai cái hộp gà hoặc là hai hộp vịt à, ờ, hột vịt gà hộp vịt ta mấy cô chú anh chị em hộp ta mình nó mới có bồi bổ sức khỏe mới tốt nha rất là nhanh rất là tuyệt vời luôn thì anh chị em đổ nước xếp xếp cho anh chị em mình ờ, nấu lửa cho nhỏ thiệt nhỏ đó khi nào đậu đen nó mềm đó, anh chị em mình ăn hai lần trong ngày đó mình chia ra hai lần trong ngày nó sẽ bồi bổ sức khỏe bồi bổ cho cơ thể ta đủ máu để mình kết hợp với cái bài thuốc mình ờ, lấy cái khăn đó mình quấn ngang ờ, gần cổ để nó nó nó, nó ấm cái nguyệt đại trì đặng nó nằm nó mới có máu nó nằm lên não được và bài thuốc cuối cùng là bài thuốc rất tuyệt vời thì uh, cuối video mình cũng xin uh, kính chúc uh, quý cô chú anh chị em mình uh, cập nhật những bài thuốc uh, nào thấy hay thì anh chị em mình nhớ uh, like nha chia sẻ còn anh chị em nào mới xem video mình nhớ đăng ký kênh và like uh, chia sẻ lên Facebook và nhắn vào biểu tượng cái chuông hay quận để những bài thuốc sau mình uh, đăng lên cho quý cô chú anh chị em mình uh, cập nhật những bài thuốc để giúp những người nghèo giúp quý cộng đồng có được một sức khỏe hết sức là quan trọng đối với ờ, tất cả quý cô chú anh chị em mình thì ờ, mình hẹn gặp lại quý cô chú anh chị em mình ờ, video sau nha bye bye chào tạm biệt